Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em coi hết tất cả về những cái đồ chơi Để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua Để cho anh em biết được cái nào là mặt hàng chơi thật Cái nào là lừa đảo để cho những anh em nào mà chưa biết đi lên đây mua để tránh gặp những cái thành phần mà nó lừa bịp ở trên này Thì ờ, đồ chơi bầu cua thì mình cũng nói luôn Đồ chơi bầu cua nó cũng rất là ít loại để chơi để anh em sử dụng Nó chỉ có tổng cộng là ba loại thì mình sẽ test từng cái từng cái mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng cũng như là những cái gì mình phải chuẩn bị trước khi mà mình vô sòng để mình chơi thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái bộ camera bộ cua camera thì ở đây mình sẽ làm được tất cả các loại thùng thâu nắp mà anh em chơi đây là cái mẫu thùng sơn còn đây là cái mẫu thùng giấy còn ở đằng kia là cái mẫu ờ, thau nhôm thì tất cả những cái dụng cụ này đều được mình gắn camera vào bên trong để hỗ trợ cho anh em soi được thấy được những cái mặt ở bên trong này thì một bộ đầy đủ của cái à, thùng camera nắp camera này nó chỉ có đơn giản là một cái thùng và một cái bệ sạc và một cái điện thoại để coi thì à, cái à, điện thoại để coi này nó sẽ chia làm hai mẫu một là anh em có thể coi bằng cái điện thoại cùi bắp này hai là anh em coi trực tiếp lên cái điện thoại cảm ứng của anh em luôn thì à, phạm vi coi của nó là từ 7m tới 10m còn anh em nào mà muốn xa hơn nữa có thể kết nối từ Nam vô mắt thì nó mất tiền hơn xíu còn à, cái thùng này là thùng à, tất cả những cái đồ này bây giờ mình đều, đều làm là sạc bệ hết nha thì đây là cái bệ sạc anh em sạc pin thì chỉ cần đặt lên cái bệ này là anh em sạc được sạc đầy đánh được khoảng 4 tiếng là nó hết pin còn khi chơi thì à, chuẩn bị vô sòng thì anh em chỉ cần luồn cái thùng này vô thôi còn ở ngoài mình sẽ cầm cái điện thoại để mình coi hộp là hộp chợ ba hộp này là hộp chợ đĩa cũng là đĩa chợ chỉ cần chuẩn bị cái thùng thì do ai lắc cũng được nè cứ lắc xong anh em bấm cái này lên anh em sẽ thấy kết quả bên trong hai con gà con nai nè đấy hai gà một nai lắc xong nè rất là dễ chơi nha đây lắc xong bấm lên hai con tôm một con cua rất là rõ luôn thấy cả màu có hai tôm một cua lắc tiếp nè hai con cá một con bầu hai cá một bầu chuẩn 100 phần trăm nha coi được mọi loại hộp đây bầu tôm nai bầu tôm nai thì ờ, cái thùng mẫu bây giờ mình làm thì nói chung là cũng rất là đẹp mẫu thùng sơn này thì anh em thích quấn hay để băng keo cũng được kia là cái loại ờ, mình quấn sẵn băng keo còn cái này là để chống luôn còn chỗ anh em mà chơi cái mẫu lạ chẳng hạn chơi bằng cái thùng 7 lít 8 lít gì đó thì anh em cứ gửi cái mẫu lên đây mình sẽ làm được tất cả các loại thùng cho anh em chơi còn làm xong thì nói chung cái thùng bây giờ thì rất là nhẹ nó không có trồng hai lớp nữa cho nên kiểm tra bằng mắt thường soi đèn rồi đèn pin thoải mái cầm lên không thể nào mà phát hiện được trừ khi cắt cái thùng ra thì mới biết được ở bên trong có camera thùng làm thì ngụy trang siêu kín đáo nha bấm lên tiếp nè cá bầu cua đó rõ 100% rồi đây là cái thùng đây là cái phần camera thì tiếp tới cái phần thứ hai bộ thứ hai là chơi bằng hộp thì đi chơi anh em chỉ cần à, đi chơi thì à, nắp là nắp chợ nè đĩa cũng là đĩa chợ nè hai cái hộp này cũng là hộp chợ nè anh em chỉ cần chuẩn bị duy nhất một cái hộp thôi cái bộ này là bộ chip bầu cua báo rung số mặt đây bỏ một hộp cho thôi là chơi được còn cái cục rung này cái này là cái cục rung anh em đeo ở trên người nó sẽ rung cho anh em biết tất cả những cái ờ, cái mặt là cái hộp này mỗi mặt nó rung mỗi kiểu đây để mình lấy cái giấy mình ghi lại luôn cho anh em dễ hiểu rồi thì ờ, sáu mặt của cái hộp này nó sẽ sáu tầng rung khác nhau để cho anh em phân biệt cục rung này khi anh em nhét vô người đứng xa cũng 7 tới 10 mét và nó không hoàn toàn không có âm thanh nha mình nó chỉ rung nó nhịp mình cảm nhận được thôi thì bây giờ thì để cho anh em nghe chung luôn thì mình để lên cái tô này cho nó rè cho anh em cùng nghe nè một cái dài hai cái dài đây hai cái dài thì anh em cứ nhớ hai cái dài nè là con cá đó ghi lại nhớ lại con gà một cái dài nè một cái dài là bằng con gà thì mình cứ nhớ một cái dài thì đánh con gà con bầu là một cái ngắn thử lại con cua nè con cua là không rung nè cua không rung thì cứ khi nào nó không rung thì cứ đánh con cua con nai con nai là hai cái ngắn đó cứ nhìn theo công thức này đánh thôi con tôm là một cái ngắn nè còn con bầu là một cái ngắn một cái dài đó rồi bây giờ mình đậy nắp lại mình test thử cho anh em coi nè anh em nhìn vô đây cho nó nhịp anh em nhìn theo công thức này anh em đánh bộ này thì nó chuẩn xác 100% nha hai cái ngắn hai cái ngắn thì ở đây là đánh con à, nai nè chắc chắn 100 phần trăm con nai nè đó con nai lắp tiếp nè chén này nó không rung không rung thì cứ đánh vô con cua có con cua rồi hai cái ngắn tiếp vẫn là con nai có con nai đó thì đây là cái bộ thứ hai bộ bầu cua báo rung xấu mặt thì anh em có thể đánh chuẩn xác tuyệt đối 100% đi chơi chỉ cần chuẩn bị một cái hộp bỏ vô là chơi được còn cái bộ thứ ba thì cái bộ đó thì à, là cái bộ cảm ứng đánh thì nó hơi khó thì cái đó ở video sau thì mình sẽ làm chi tiết cho anh em coi nói chung cái bộ đó đánh cũng rất là hiệu quả của nó cũng rất là hạn chế cho nên anh em đánh sòng lớn thì còn chơi được chứ sòng nhỏ nhỏ chơi cũng chịu không nổi tiền thuốc đâu thì à, cái nào không hiểu không biết thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại này thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn cho anh em thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha